đấy còn trên video ngày hôm nay ngày đầu tiên đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi thì một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta trên mọi miền tổ quốc chúng tôi đã à, chúng à, chúng tôi đã đưa ra dự đoán và thành công cho tất cả anh chị em chúng ta luôn Ngày hôm qua chúng tôi có lên video và chúng tôi có chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta dự với chân Hảo từ ngày 16 đến ngày 17 với cặp song thủ lô đó là 3773. Thì ngày hôm nay lô tô 37 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ngày đầu tiên và chúng ta sẽ không phải mất cho đợt, ờ, mất tiền cho ngày thứ hai nữa, đúng chưa? Bởi vì là ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế này rồi và chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta trên mọi miền Tổ quốc chúng ta đại thắng thành công như thế này. Ok chưa? Một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn ăn chắc mặc bền mọi người nhé, có tâm có tầm thì chúng ta sẽ đại thắng thôi ok chưa rất là tuyệt vời và rất là đẳng cấp và cũng như là à, mong rằng tất cả anh chị em chúng ta quay lại video và chúng ta đừng quên để lại cho video của chúng tôi một bình luận mọi người nhé, một lượt like một lượt thích video một lượt uh, uh, bình luận và cũng như là một lượt uh, đăng ký kênh để theo dõi kênh mỗi ngày cũng như là chúng ta sẽ uh, thời gian sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục nối cầu an thông nối mạch an thông như thế này luôn mọi người nhé đấy ngày hôm nay thật sự phải nói là một ngày một ngày tuyệt vời chúng ta đã chiến thắng toàn diện trên mọi mặt trận trong ngày hôm nay rồi thì một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn ok chưa và ngày hôm nay thì à, xin cảm ơn tình cảm từ những lượt like và cũng như à, những lượt yêu thích, những lượt à, đăng ký kênh của ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn toàn thể tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta trên mọi miền Tổ quốc trong ngày hôm nay. Và hiện tại thì ở trên Zalo của chúng tôi về đường cầu ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đại thắng rồi thì dường như là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 cho khung hai ngày thôi cho nên anh chị em chúng ta phải cẩn thận và cân nhắc là như vậy Đấy, trên video này là xong thủ lô tô khung hai ngày còn ở trên ờ, ờ, Zalo uh, Sovip thì chúng tôi sẽ chốt bạch thủ lô chơi trong ngày luôn mọi người nhé Đấy, cho nên anh chị em chúng ta cố gắng liên hệ với chúng tôi bằng cách kết bạn Zalo của tôi qua Zalo 0394751262 và đặc biệt ở trên Zalo thì được chúng tôi hỗ trợ đó là thu phí sau trò quay cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà kết nối với Zalo của chúng tôi mọi người nhé Ok chưa? Đường cầu của chúng ta đang nổ thông như thế này và mong rằng tất cả anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi chốt số với những con số tâm đắc và đường cầu à, tỷ lệ cao nhất để à, anh chị em chúng ta có thể thành công hơn à, thay vì chúng ta chơi cái cặp song thủ như thế này thì chúng ta bỏ ra một chút phí để chúng ta à, chơi một con số nó dễ dàng hơn để chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa Đấy, anh chị em chúng ta có thể chơi nhỏ chúng ta, có thể chơi 10 điểm 20 điểm mỗi ngày nhưng mà anh chị em chúng ta cũng có thể mạnh dạn liên hệ với chúng tôi bởi vì chúng tôi không ờ, phân biệt anh chị em nào chúng ta chơi nhỏ quật lớn là như thế nào nhưng anh chị em nào cần số chuẩn cho vip cần giúp đỡ thì chúng tôi sẽ giúp tất cả anh chị em chúng ta vào bờ thôi còn ờ, không phải là chúng tôi phân biệt anh chị em nào chơi nhỏ chơi to để anh chị em chúng ta phải thua than nợ nần mọi người nhé anh chị em chúng ta chơi nhỏ cũng có thể mạnh dạn liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và chốt số những con số tâm đắc để anh chị em chúng ta cùng nhau sớm vào bờ ok chưa Ok và anh chị em nào chúng ta đã đã đồng hành cùng kênh rồi đáng xem video rồi thì đừng quên để lại cho video của chúng tôi một lượt like video, một lượt đăng ký kênh, một lượt comment đấy. Và về đường cầu ngày mai là ngày 17 à, ok chưa ngày 17 ngày ngày mai thì à, đường cầu phải nổ chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta luôn rồi cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm đường cầu của chúng tôi là những đường cầu kín số vip mọi người nhé rất là nhiều đường cầu cầu chúng tôi kết hợp lại để chúng ta có những con số như thế này để chúng ta có thể thành công hơn ok chưa rồi ok và sau khi nghiên cứu phân tích cao kèo thì chúng tôi tiếp tục đưa ra cái đoán cho tất cả anh chị em chúng ta sẽ dự và cho tham khảo từ ngày 17 mọi người nhé Từ ngày 17 đến ngày 18 ok chưa? Ngày 17 đến ngày 18 với cặp song thủ lô tô đó là 4884 mọi người nhé Ok chưa? Trên đây là cái cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi trong ngày mới. Anh chị em cô nhìn chú bác nào chúng ta kết cầu trùng máu với cặp này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 Đấy, tâm uh, hợp tác uh, nghiêm túc nhất và cũng như là nó tương tác tốt một tốt nhất để anh chị em chúng ta uh, thành công hơn đúng chưa bởi vì là chúng tôi sẽ giúp tất cả anh chị em chúng ta vầy bờ với những con số đường cầu uh, tỷ lên cao cho nên anh chị em chúng ta hãy liên hệ với chúng tôi bằng một cách chân thành nhất ok chưa đấy ở trên zalo thì chúng tôi hỗ trợ thu phí sau giờ quay cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm đấy bởi vì là nhưng tuy rằng là những đường cầu con số ở trên video nó nổi như thế này nhưng mà cho anh chị em chúng ta cũng phải cẩn thận và cân nhắc là lưu ý và như vậy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 Ok và chúng ta đừng quên xem video rồi thì đừng quên để lại cho video của chúng ta một lượt like, một lượt yêu thích đấy, một lượt à, đăng ký kênh, một lượt comment bình luận ở dưới chân video mọi người nhé. Anh chị em chúng ta hãy mạnh dạn để để lại để chúng ta à, đại thắng được những gì và để cho biết rằng là à, ở trên Zalo à, những anh chị em nào ở trên Zalo chúng ta quay trở lại video và chúng ta bình luận ở dưới chân video để anh chị em chúng ta biết rằng là chúng ta đã chiến thắng được những con gì mọi người nhé